ngày xưa mỗi lần nghỉ học tôi thường thơ thẩn bên sông thăm con đê dài cỏ mọc thăm đồng lúa chín mênh mông trời cao sông dài biển rộng nuôi hồn tôi lớn thong dong đi trên con đường mịt mùng ngược xuôi bước chân khôn cùng lìa dòng sông buồn rồi tôi khôn lớn chìm giữa thoi đời lộng giả thành chân bước trên đường đời nhiều khi giống như làm xiên đứng giữa rừng người nhiều lúc lạc lõng mình tôi thèm được quay về với dòng sông xưa có cây đa to có đàn trẻ nhỏ chờ hồn tôi về với ngày xa xưa Giang mẹ tôi làm lũ sau lìa dòng sông buồn rồi tôi khôn lớn chìm giữa thoi đời lòng giả thành chân bước trên đường đời nhiều khi giống như làm xiếc đứng giữa rừng người nhiều lúc lạc lõng mình tôi được quay về với dòng sông xưa có cây đa to có đàn trẻ nhỏ chờ hồn tôi về với ngày xa xưa có giang mẹ tôi làm lũ sau chân sao chặng đường dài Tôi hoài mơ bên sông xưa Tôi nghe những lời tự tình Sông và tôi lớn sông sinh Thời gian qua một đời người Như dòng sông vẫn trôi xuôi Tôi nghe mơ hồ cuộc đời dòng nước mắt nuôi nụ cười tôi nghe mơ hồ cuộc đời dòng nước mắt nuôi nụ cười tôi nghe mơ hồ cuộc đời dòng nước mắt nuôi nụ cười dòng nước mắt nuôi nụ cười